Tôi đánh bật mụn đầu đen trong 2 tuần nhiều tỏi Nếu bạn sắp có một cuộc hẹn hò lãng mạn Hãy nhớ thêm một chút tỏi và thực đơn Chỉ vừa đủ để thổi bùng đam mê mà không làm miệng bạn có mùi khó chịu Hè năm ngoái có anh bạn đi quay phim ở Quảng Ngãi Quà mang về tặng tôi là một bịch tỏi Lý Sơn Chao ôi, chỉ nhắc đến tỏi thôi là tôi đã nhớ đến cái vị hăng hăng nồng nồng của nó. Tỏi thật sự kỳ diệu, một gia vị không thể thiếu trong căn bếp nhỏ xinh, kèm theo vô số công dụng thần kỳ trong việc phòng chữa các loại bệnh và chăm sóc sắc đẹp cho chị em như chị mụn trứng cá, làm sáng da, đẹp móng, mượt tóc. Vì vậy bạn sẽ không bỏ phí thời gian khi khám phá sự kỳ diệu của tỏi đâu nhé. Tuy nhiên, trong video này, tôi chỉ đề cập đến cách trị mụn đầu đen bằng gia vị tỏi bằng kinh nghiệm mà tôi đã kinh qua. Xin chia sẻ với các bạn để cùng tham khảo. Trước đây, tôi có rất nhiều mụn đầu đen li ti ở hai bên cánh mũi. Điều này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tạo cảm giác hơi bẩn. Do vậy, tôi đã cố gắng thoát khỏi tình trạng này bằng cách mách nước của một người bạn. Công thức không có gì quá khó. Bạn có thể trà sát nhẹ nhàng lát tỏi sống lên mặt hoặc nghiền nát củ tỏi và gạn lấy nước, chiết xuất từ tỏi. Nhúng một miếng vải sạch vào nước tỏi và thoa lên vùng mụn trên mặt.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 Có nhiều chị em vẫn nghi ngại khi đưa tỏi vào thực đơn hàng ngày vì nó để lại mùi khó chịu trong hơi thở. Vậy thì có một mẹo nhỏ để giảm bớt mùi khó chịu khi ăn tỏi. Đó là bạn chỉ cần loại bỏ phần lõi xanh ở giữa nhánh tỏi thôi vì đó là trung tâm gây mùi khó chịu của tỏi. Ăn tỏi nhiều giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa da ở chị em phụ nữ. Mùa đông đến rồi, trong cái lạnh đó được ăn một bát phở nóng pha thêm giấm tỏi ớt cay nồng, vừa ăn vừa suýt xoa thì quả là thiên đường rồi. Tôi cũng đang ngâm giấm tỏi lý sâu để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, còn bạn thử xem sao nhé. Bạn vừa xem xong video, tôi đánh bật mụn đầu đen trong 2 tuần nhớ tỏi. ba cách làm đẹp chỉ với một lon bia giúp chị em sở hữu làn da trắng bóc chẳng cần thoa kem. Bia ngoài để uống ra, nó còn có rất nhiều tác dụng khác. Đối với chị em, đó là thần dược làm đẹp đó nhé. này các ông chồng mà mua bia về thì thu đi một ít nhé chị em. Bia kết hợp với một số chất khác có thể chăm sóc da cho chị em và nó rất thân thiện với nhiều loại da nhé, như là da khô, da nhờn, da thường, không lo bắt nắng hay đen trở lại. Với ba bí kíp võ công thượng thừa sau, chị em sẽ có một làn da đẹp mê người. 1. Bia và nước cốt chanh Bia chứa hàm lượng vitamin B dồi dào và tính kháng khuẩn cao, kết hợp với lượng axit có trong chanh giúp làn da trắng sáng bật tông nhanh chóng, ngăn chặn nguy cơ hình thành bụng trứng cá hiệu quả. Chuẩn bị 3 thìa bia, một thìa nước cốt chanh. Cách làm sau khi làm sạch da, hãy thoa đều hỗn hợp bia và nước cốt chanh lên mặt, massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thẩm thấu đều vào da, sau 20 phút thì rửa lại với nước sạch. 2. Bia và khoai tây Hỗn hợp này là thần dược đối với những chị em có làn da khô, bong chóc trong mùa lạnh. Mặt nạ bia và khoai tây sẽ giúp cung cấp độ ẩm, nuôi dưỡng cho làn da mềm mịn và hồng tự nhiên. Chuẩn bị: nửa củ khoai tây, 3 thìa bia. Cách làm: khoai tây luộc chín bóc vỏ, rồi dùng thìa dằm nhuyễn ra, sau đó trộn đều với 3 thìa bia thành hỗn hợp sền sệt. Đắp mặt nạ này lên da trong vòng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm, cuối cùng tráng lại với nước lạnh một lần nữa để lỗ chân lông được xề khít mỗi tuần chỉ cần áp dụng 2 đến 3 lần, da bạn sẽ không còn tình trạng khô dần nứt nẻ nữa, thay vào đó là một làn da mịn màng, căng chẳng sức sống. 3. Bia và lòng trắng trứng Chuẩn bị một lòng trắng trứng, hai thìa bia Cách làm Đánh bông lòng trắng trứng rồi cho bia vào trộn đều lên thành hỗn hợp đồng nhất Thoa hỗn hợp này lên mặt vào cổ Kết hợp thư giãn trong vòng 30 phút Rồi rửa lại với nước ấm Mỗi tuần dùng hai lần sẽ mang lại hiệu quả cao nhất Lòng trắng trứng chứa các thành phần tốt cho da như folate, B6, B12 kết hợp với bia giúp tăng công dụng làm trắng và chống lão hóa của da. Hãy áp dụng thường xuyên để da luôn khỏe đẹp nhé. Bạn vừa xem xong video 3 cách làm đẹp chỉ với một lon bia giúp chị em sở hữu làn da trắng bóc chẳng cần thoa kem. 3 cách làm trắng da một phát ăn ngay từ loại quả bán đầy ngoài chợ.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 Hãy lắng nghe những chia sẻ về bí quyết trị nám sau sinh của bà mẹ một con dưới đây để rút ra cho mình kinh nghiệm trị nám tốt nhất nhé. Người ta thường bảo gái một con trông mòn con mắt. Vậy mà có thời gian, tôi đã từng rất khổ sở với vết nám hai bên gò má sau khi sinh. Nhờ thực hiện những quy tắc làm đẹp dưới đây mà nám trên mặt tôi giờ đã mở đi trông thấy, thậm chí không trang điểm cũng ít ai nhận ra. Nám da sau sinh từ hồi sinh bé trai đầu lòng, tôi bắt đầu có dấu hiệu của nám. Thời gian đầu mới sinh xong, một phần vì bận bịu lo cho con, một phần vì sợ da lúc đó còn yếu nên tôi không dám sử dụng bất kỳ phương pháp gì để dưỡng da. Đến khi bé cứng cáp hơn thì nhìn lại đã thấy nám xanh cả mặt. Bản thân nhìn mình trong gương còn thấy chán, nói gì đến chồng và mọi người xung quanh. Vậy là tôi quyết định làm một cuộc cách mạng cho bản thân mình. Cùng với việc chào đón một thiên thần nhỏ, tôi còn phải chào đón cả những vết nám xấu xí trên da mặt. Ban đầu từ lúc con trai được một tuổi, tôi mới bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng này. Vậy thì tính ra, vết nám trên mặt tôi đã có thâm niên được ít nhất một năm. Bí quyết của tôi tuy đơn giản, nhưng để kiên trì để thực hiện được kết quả như bây giờ thì thực sự cũng có chút khó khăn. Bí quyết trị nám da sau sinh, ăn uống về ăn uống, các chị nhất quyết phải thực hiện uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây. Một bí quyết đặc biệt của tôi nữa là sử dụng nhiều loại trái cây chứa vitamin C như cam, chanh, cà chua. Vitamin C rất tốt cho da, sử dụng đều đặn sẽ thấy da mịn màng hơn. Bí quyết trị nám da sau sinh, sử dụng kem chống nắng. Nám da sau sinh chủ yếu đến từ nguyên nhân thay đổi nội tiết tố. Tuy nhiên, nếu cứ phơi mặt ra ngoài nắng, các khắc sắc tố nám sẽ hoạt động mạnh hơn, sẽ bị đậm màu hơn, thậm chí có thể lây lan. Vì vậy, trước khi ra ngoài 30 phút, tôi đều sử dụng kem chống nắng SPF 30, PA2+ và thoa lại sau mỗi 2 giờ. Thực hiện không chỉ ra ngoài, các chị mới trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng, mà kể cả ở trong nhà, những tác hại của tia UV vẫn có thể ảnh hưởng đến da. Trong trường hợp các chị làm việc trong nhà nhưng vẫn bị bắt nắng, tốt nhất vẫn nên sử dụng kem chống nắng như tôi nhé. Bí quyết trị nám da sau sinh Mặt nạ trị nám da tử thiên nhiên Một tuần 3 lần tôi sử dụng mặt nạ nước cốt chanh và sữa tươi Loại mặt nạ này tương đối đơn giản Các bạn chỉ cần hai thìa nước cốt chanh hai thìa sữa tươi không đường Trộn đều hỗn hợp trên rồi thoa đều lên các vết nám Massage trong vòng 20 phút Tôi thường sử dụng bông gòn chấm vào dung dịch và thoa lên vùng bị nám Như vậy dung dịch sẽ không bị chảy sau khi massage vùng bị nám thì rửa sạch mặt với nước. Bí quyết trị nám da sau sinh, sử dụng sản phẩm đặc trị nám. Thực ra những sản phẩm kem dưỡng da trước khi bị nám tôi đã sử dụng rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi bị nám, với suy nghĩ bị gì thì diệt đó, tôi quyết định lựa chọn một sản phẩm trị nám tin cậy. Hiện tại thị trường có rất nhiều loại sản phẩm trị nám không rõ thương hiệu. Hơn nữa, tôi lại sợ da mặt sau khi sinh vẫn chưa ổn định, nên khâu tìm kiếm mỹ phẩm trị nám đối với tôi vô cùng phức tạp. Không những lựa chọn thương hiệu lớn, tôi đặc biệt chú trọng đến thành phần của sản phẩm. Sản phẩm nhất định phải có thành phần từ thiên nhiên và đã qua nghiên cứu tôi mới dám sử dụng. Kiên trì với những bí kíp trên trong vòng 6 tháng, rốt cuộc những vết nám trên mặt bây giờ đã mở đi rõ rệt. Trên đây là những bí quyết trị nám da sau sinh của riêng tôi, mong rằng chia sẻ này sẽ có ích cho những chị em nào gặp phải tình trạng này. Bạn vừa xem xong video bí quyết trị nám sau sinh của bà mẹ một con.